nhắc tới những món đồ từ thời ông bà chúng ta ngày xưa thì phải những ai có trí nhớ tốt lắm mới có thể nhớ được từng tầng từng thứ nhỏ. Trong số đó, có một loài cao bôi ngoài da mà rất nhiều gia đình Việt từng sở hữu ngày xưa với công dụng trị đủ thứ bệnh từ chóng mặt, nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, buồn nôn, say tàu xe, bị muội và côn trùng đột. Nói đến đây thì có thể nhiều bạn đã hơi lờ mờ đoán ra đó là món đồ gì rồi đó nhưng tạm thời chưa nói tên vội mà hãy tập trung xem ngay đoạn video đến từ những người bạn nước Nga sau đây để coi có hiện tượng gì kỳ bí không nhé. Chắc hẳn sau khi xem xong đoạn video này, nhiều người đã phải ồ lên một tiếng bất ngờ vì không thể nghĩ rằng có ngày cao sao vàng lại trở thành món đồ đắt khách tại nước ngoài đến vậy. Từ một vài năm trở lại đây, cao sao vàng đã được xuất khẩu phổ biến trên thị trường quốc tế. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm này trên các trang bán hàng điện tử như eBay, Amazon, thì nó thậm chí còn luôn ở trong tình trạng sắp hết hoặc chạy hàng, đặc biệt là các gian hàng dược phẩm online ở những nước như Anh, Mỹ, Úc, Nga, Đức. Đoạn video của nhóm bạn nước Nga được đăng tải vào giữa tháng 7 năm 2020 và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng người Nga. Điểm thú vị trong một vài lời bình luận phía dưới video là câu nói, họ mở nó dễ dàng làm sao. Quả thật món đồ chữa bệnh từ thời ông bà chúng mình ngày xưa đã từng khiến nhiều người phải trăn trở vắt não xem nên mở như thế nào cho dễ. Quay trở về với thực tại thì cao sao vàng, hay còn gọi là dầu cù là, là một loài cao bôi ngoài da có thành phần từ long não, sắc ong và các loài tinh dầu quý của Việt Nam như bạc hà, quế, tràm, hương nhu. Loài cao bôi này có dạng sệt với tác dụng làm nóng, chữa cảm cúm và phòng ngừa một số bệnh vặt thông thường. Hồi xưa, mỗi nhà đều có một lò cao này trong nhà, nhưng giờ thì ít phổ biến hơn. Sở dĩ cao sao vàng ngày càng được những người bạn nước ngoài mê thích là vì nó có tác dụng phòng và trị bệnh thực sự hiệu quả, sử dụng được trong nhiều tình huống. Bên cạnh đó, nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng cho vào túi mang theo nên rất phù hợp với tập tính ưa di chuyển của người nước ngoài. Công dụng chính của cao sao vàng Cao sao vàng được điều chế từ nhiều loại tinh dầu, có tác dụng hiệu lực với thủ pháp xoa trên các huyệt. Công dụng chính của cao sao vàng là giúp điều trị các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, buồn nôn, say tàu xe, bị muội và côn trùng đột. Ngoài ra, cao sao vàng còn hỗ trợ giảm đau cứng cơ, đau lưng, xóa tan vết bầm tím nhanh chóng. Một số điều cần lưu ý trước khi dùng cao sao vàng, kiểm tra kỹ hàng sử dụng trước khi dùng, tuyệt đối không dùng sản phẩm đã quá hàng hoặc có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng như dầu đổi màu, chảy nhạo. Không bôi cao sao vàng vào mắt, hay bôi vào vết thương hở và vùng vú khi đang cho con bú. Không dùng cho người mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, trong cao sao vàng có một số thành phần chính là long não, miệng thon, tinh dầu bạc hà, tinh dầu tràm, tinh dầu hương nhu, tinh dầu quế. Không dùng cao sao vàng cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, trẻ có tiền sử đồng kinh hoặc co giật do sổ cao. Phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi ý kiến từ bác sĩ để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng. Nhắc tới những món đồ từ thời ông bà chúng ta ngày xưa thì phải những ai có trí nhớ tốt lắm mới có thể nhớ được từng tầng từng thứ nhỏ. Trong số đó, có một loài cao bôi ngoài da mà rất nhiều gia đình Việt từng sở hữu ngày xưa với công dụng trị đủ thứ bệnh từ chóng mặt, nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, buồn nôn, say tàu xe, bị mũi và côn trùng đột. Nói đến đây thì có thể nhiều bạn đã hơi lờ mờ đoán ra đó là món đồ gì rồi đó nhưng tạm thời chưa nói tên vội mà hãy tập trung xem ngay đoạn video đến từ những người bạn nước Nga sau đây để coi có hiện tượng gì kỳ bí không nhé. Chắc hẳn sau khi xem xong đoạn video này, nhiều người đã phải ồ lên một tiếng bất ngờ vì không thể nghĩ rằng có ngày cao sao vàng lại trở thành món đồ đắt khách tại nước ngoài đến vậy. Từ một vài năm trở lại đây, cao sao vàng đã được xuất khẩu phổ biến trên thị trường quốc tế. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm này trên các trang bán hàng điện tử như eBay, Amazon, thì nó thậm chí còn luôn ở trong tình trạng sắp hết hoặc chạy hàng, đặc biệt là các gian hàng dược phẩm online ở những nước như Anh, Mỹ, Úc, Nga, Đức. Đoạn video của nhóm bạn nước Nga được đăng tải vào giữa tháng 7 năm 2020 và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng người Nga. Điểm thú vị trong một vài lời bình luận phía dưới video là câu nói, họ mở nó dễ dàng làm sao. Quả thật món đồ chữa bệnh từ thời ông bà chúng mình ngày xưa đã từng khiến nhiều người phải trăn trở vắt não xem nên mở như thế nào cho dễ. Quay trở về với thực tại thì cao sao vàng, hay còn gọi là dầu cù là, là một loài cao bôi ngoài da có thành phần từ long não, sắc ong và các loài tinh dầu quý của Việt Nam như bạc hà, quế, tràm, hương nhu. Loài cao bôi này có dạng sệt với tác dụng làm nóng, chữa cảm cúm và phòng ngừa một số bệnh vặt thông thường. Hồi xưa, mỗi nhà đều có một lò cao này trong nhà, nhưng giờ thì ít phổ biến hơn. Sở dĩ cao sao vàng ngày càng được những người bạn nước ngoài mê thích là vì nó có tác dụng phòng và trị bệnh thực sự hiệu quả, sử dụng được trong nhiều tình huống. Bên cạnh đó, nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng cho vào túi mang theo nên rất phù hợp với tập tính ưa di chuyển của người nước ngoài. Công dụng chính của cao sao vàng Cao sao vàng được điều chế từ nhiều loại tinh dầu, có tác dụng hiệu lực với thủ pháp xoa trên các huyệt. Công dụng chính của cao sao vàng là giúp điều trị các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, buồn nôn, say tàu xe, bị muội và côn trùng đột. Ngoài ra, cao sao vàng còn hỗ trợ giảm đau cứng cơ, đau lưng, xóa tan vết bầm tím nhanh chóng. Một số điều cần lưu ý trước khi dùng cao sao vàng, kiểm tra kỹ hàng sử dụng trước khi dùng, tuyệt đối không dùng sản phẩm đã quá hàng hoặc có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng như dầu đổi màu, chảy nhạo. Không bôi cao sao vàng vào mắt, hay bôi vào vết thương hở và vùng vụ khi đang cho con bú. Không dùng cho người mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, trong cao sao vàng có một số thành phần chính là long não, miến thon, tinh dầu bạc hà, tinh dầu tràm, tinh dầu hương nhu, tinh dầu quế. Không dùng cao sao vàng cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, trẻ có tiền sử đồng kinh hoặc co giật do sổ cao. Phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi ý kiến từ bác sĩ để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng. Nhắc tới những món đồ từ thời ông bà chúng ta ngày xưa thì phải những ai có trí nhớ tốt lắm mới có thể nhớ được từng tầng từng thứ nhỏ. Trong số đó, có một loài cao bôi ngoài da mà rất nhiều gia đình Việt từng sở hữu ngày xưa với công dụng trị đủ thứ bệnh từ chóng mặt, nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, buồn nôn, say tàu xe, bị mũi và côn trùng đột. Nói đến đây thì có thể nhiều bạn đã hơi lờ mờ đoán ra đó là món đồ gì rồi đó nhưng tạm thời chưa nói tên vội mà hãy tập trung xem ngay đoạn video đến từ những người bạn nước Nga sau đây để coi có hiện tượng gì kỳ bí không nhé. Chắc hẳn sau khi xem xong đoạn video này, nhiều người đã phải ồ lên một tiếng bất ngờ vì không thể nghĩ rằng có ngày cao sao vàng lại trở thành món đồ đắt khách tại nước ngoài đến vậy. Từ một vài năm trở lại đây, cao sao vàng đã được xuất khẩu phổ biến trên thị trường quốc tế. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm này trên các trang bán hàng điện tử như eBay, Amazon, thì nó thậm chí còn luôn ở trong tình trạng sắp hết hoặc chạy hàng, đặc biệt là các gian hàng dược phẩm online ở những nước như Anh, Mỹ, Úc, Nga, Đức. Đoạn video của nhóm bạn nước Nga được đăng tải vào giữa tháng 7 năm 2020 và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng người Nga. Điểm thú vị trong một vài lời bình luận phía dưới video là câu nói, họ mở nó dễ dàng làm sao. Quả thật món đồ chữa bệnh từ thời ông bà chúng mình ngày xưa đã từng khiến nhiều người phải trăn trở vắt não xem nên mở như thế nào cho dễ. Quay trở về với thực tại thì cao sao vàng, hay còn gọi là dầu cù là, là một loài cao bôi ngoài da có thành phần từ long não, sáp ong và các loài tinh dầu quý của Việt Nam như bạc hà, quế, tràm, hương nhu. Loài cao bôi này có dạng sệt với tác dụng làm nóng, chữa cảm cúm và phòng ngừa một số bệnh vặt thông thường. Hồi xưa, mỗi nhà đều có một lò cao này trong nhà, nhưng giờ thì ít phổ biến hơn. Sở dĩ cao sao vàng ngày càng được những người bạn nước ngoài mê thích là vì nó có tác dụng phòng và trị bệnh thực sự hiệu quả, sử dụng được trong nhiều tình huống. Bên cạnh đó, nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng cho vào túi mang theo nên rất phù hợp với tập tính ưa di chuyển của người nước ngoài. Công dụng chính của cao sao vàng Cao sao vàng được điều chế từ nhiều loại tinh dầu, có tác dụng hiệu lực với thủ pháp xoa trên các huyệt. Công dụng chính của cao sao vàng là giúp điều trị các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, buồn nôn, say tàu xe, bị muội và côn trùng đột. Ngoài ra, cao sao vàng còn hỗ trợ giảm đau cứng cơ, đau lưng, xóa tan vết bầm tím nhanh chóng. Một số điều cần lưu ý trước khi dùng cao sao vàng, kiểm tra kỹ hàng sử dụng trước khi dùng, tuyệt đối không dùng sản phẩm đã quá hàng hoặc có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng như dầu đổi màu, chảy nhạo. Không bôi cao sao vàng vào mắt, hay bôi vào vết thương hở và vùng vú khi đang cho con bú. Không dùng cho người mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Trong cao sao vàng có một số thành phần chính là long não, miến thon, tinh dầu bạc hà, tinh dầu tràm, tinh dầu hương nhu, tinh dầu quế. Không dùng cao sao vàng cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, trẻ có tiền sử đồng kinh hoặc co giật do sổ cao. Phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi ý kiến từ bác sĩ để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng. Nhắc tới những món đồ từ thời ông bà chúng ta ngày xưa thì phải những ai có trí nhớ tốt lắm mới có thể nhớ được từng tầng từng thứ nhỏ. Trong số đó, có một loài cao bôi ngoài da mà rất nhiều gia đình Việt từng sở hữu ngày xưa với công dụng trị đủ thứ bệnh từ chóng mặt, nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, buồn nôn, say tàu xe, bị muội và côn trùng đột. Nói đến đây thì có thể nhiều bạn đã hơi lờ mờ đoán ra đó là món đồ gì rồi đó. Nhưng tạm thời chưa nói tên vội mà hãy tập trung xem ngay đoạn video đến từ những người bạn nước Nga sau đây để coi có hiện tượng gì kỳ bí không nhé. Chắc hẳn sau khi xem xong đoạn video này, nhiều người đã phải ổ lên một tiếng bất ngờ vì không thể nghĩ rằng có ngày cao sao vàng lại trở thành món đồ đắt khách tại nước ngoài đến vậy. Từ một vài năm trở lại đây, cao sao vàng đã được xuất khẩu phổ biến trên thị trường quốc tế. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm này trên các trang bán hàng điện tử như eBay, Amazon, thì nó thậm chí còn luôn ở trong tình trạng sắp hết hoặc chạy hàng, đặc biệt là các gian hàng dược phẩm online ở những nước như Anh, Mỹ, Úc, Nga, Đức. Đoạn video của nhóm bạn nước Nga được đăng tải vào giữa tháng 7 năm 2020 và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng người Nga. Điểm thú vị trong một vài lời bình luận phía dưới video là câu nói, họ mở nó dễ dàng làm sao. Quả thật món đồ chữa bệnh từ thời ông bà chúng mình ngày xưa đã từng khiến nhiều người phải trăn trở vắt não xem nên mở như thế nào cho dễ. Quay trở về với thực tài thì cao sao vàng, hay còn gọi là dầu cù là, là một loài cao bôi ngoài da có thành phần từ long não, sắc ong và các loài tinh dầu quý của Việt Nam như bạc hà, quế, tràm, hương nhu. Loài cao bôi này có dạng sệt với tác dụng làm nóng, chữa cảm cúm và phòng ngừa một số bệnh vặt thông thường. Hồi xưa, mỗi nhà đều có một lò cao này trong nhà, nhưng giờ thì ít phổ biến hơn. Sở dĩ cao sao vàng ngày càng được những người bạn nước ngoài mê thích là vì nó có tác dụng phòng và trị bệnh thực sự hiệu quả, sử dụng được trong nhiều tình huống. Bên cạnh đó, nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng cho vào túi mang theo nên rất phù hợp với tập tính ưa di chuyển của người nước ngoài. Công dụng chính của cao sao vàng Cao sao vàng được điều chế từ nhiều loại tinh dầu, có tác dụng hiệu lực với thủ pháp xoa trên các huyệt. Công dụng chính của cao sao vàng là giúp điều trị các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, buồn nôn, say tàu xe, bị muội và côn trùng đột. Ngoài ra, cao sao vàng còn hỗ trợ giảm đau cứng cơ, đau lưng, xóa tan vết bầm tím nhanh chóng. Một số điều cần lưu ý trước khi dùng cao sao vàng, kiểm tra kỹ hàng sử dụng trước khi dùng, tuyệt đối không dùng sản phẩm đã quá hàng hoặc có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng như dầu đổi màu, chảy nhạo. Không bôi cao sao vàng vào mắt, hay bôi vào vết thương hở và vùng vú khi đang cho con bú. Không dùng cho người mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, trong cao sao vàng có một số thành phần chính là long não, miệng thon, tinh dầu bạc hà, tinh dầu tràm, tinh dầu hương nhu, tinh dầu quế. Không dùng cao sao vàng cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, trẻ có tiền sử đồng kinh hoặc co giật do sổ cao. Phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi ý kiến từ bác sĩ để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng.